Loa kép model 104 phần 2, hàng mới về còn nguyên zin, hình thức còn đẹp vuông thành cạnh. Thùng gỗ lạng cực nặng và chắc chắn kiểu dáng loa nhìn đẹp và gấu hai loa chung và chép lồi ra phía trước. Loa 5 đường tiếng, hai bát 20cm chung, hai chung và một chép tiếng rất mềm mại và chi tiết, thuộc dòng nòi có thương hiệu của England. Hai loa bát đặc trùng của kép được đặt cùng phía bên trong thùng loa cho tiếng rất mạnh và uy lực. Tiếng bát nặng và xuống rất sâu không bị ù rền, chung có hai loa nên giải chung tách bạch rất tốt, chép tiếng rất chi tiết và sạch sẽ có thể chơi được nhiều loại nhạc. Rất dễ ghép amly đặc biệt các dòng Lokman, Mazan hoặc các dòng amly châu Âu khác cho tiếng cực hay. Tách bạch rõ các giải, thể hiện chi tiết tái tạo lại âm thanh của một phòng biểu diễn nhạc vậy.